chào tất cả anh em trong thời gian vừa qua thì cũng ờ, một số anh em cũng gọi điện hỏi tôi là tại sao đợt này ờ, ai đi lắc cái hoặc là ờ, làm cái tay cái hầu như là ai cũng thua mà chỉ có tay em là được tôi trả lời luôn nguyên nhân đó chính là do cái máy phân âm hột tài xỉu về cái nguyên lý hoạt động của cái máy phân âm hột tài xỉu nó như thế nào có nghĩa là nó sẽ đo được độ rung của hột khi hột rơi xuống nhưng mà với ờ, trong tình trạng gọi là yên tĩnh anh em nhé tình trạng tĩnh tĩnh là sao coi là nó yên tĩnh không phải là ờ, khi ồn ào như thế này thì nó rất là khó có thể nghe được thì cũng ờ, anh em nhiều anh em cũng kêu ca rằng phàn nàn rằng do cái máy đó nên bây giờ nhiều anh em bị thua rất là nhiều có những người thua đến uh, vài trăm triệu hoặc là thậm chí hàng tỷ thì cũng đáp ứng với nhu cầu của anh em thì tôi mới đưa ra thị trường để ờ, một cái bộ hồ tài xỉu mới nó rất là nhẹ tôi nói với anh em đây đây gọi là hột tài xỉu nhẹ tại sao gọi là hột nhẹ bởi vì cái cấu tạo nhựa của nó nó cũng giống như nguyên tắc của bộ hột bay nhưng mà cấu tạo nhựa của nó nhẹ hơn và khi lắc chúng ta không nên lắc mạnh mà lắc nhẹ thì nó sẽ đi theo chiều hướng của chúng ta riêng về hột tài xỉu nhẹ này thì để chống tại sao tôi làm à, hột tài xỉu nhẹ bởi vì chống lại máy phân âm vì máy phân âm nó là sao nó là đo độ ồn chúng ta lắc mạnh như này thì máy nó sẽ phân tích được độ rung của bộ hột nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta sẽ lắc rất là nhẹ rồi thì máy hoàn toàn không thể phân tích được và cái hột này thì nó đi theo chiều hướng gọi là giống như là hột đua 5 năm nếu chúng ta lắc đúng hướng của nó nó sẽ đi chen tài chen xỉu rất là đều hột và hoàn toàn không có tăng tích gì cả Đấy. tôi sẽ thử cho anh em 500 này Đó. nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đó, đó là về à, thử qua 500 và bây giờ tôi sẽ thử cho anh em khi lắc bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta cần cái yếu tố là kết hợp giữa cổ tay cổ tay và bộ hột khi lắc chúng ta phải lắc thật nhẹ thôi không nên lắc mạnh thì chúng ta có thể giữ hột được Đấy. khi chúng ta muốn giữ hột thì chúng ta nên lắc thật là nhẹ không nên lắc mạnh tại sao gọi là hột nhẹ nó là uh, tôi đặt tên cho nó hột nhẹ là nguyên nhân là do như thế không nên lắc mạnh đấy anh em thấy lắc mạnh cái là nó sẽ đi luôn còn nếu như anh em muốn ờ, lắc cho nó chén ờ, qua chén lại thì cứ lắc bình thường thôi nó sẽ đi chén tài chén xỉu cứ như này nó chén tài chén xỉu anh em thấy đúng không khi là chúng ta lắc bình thường nó sẽ đi chén tài chén xỉu đấy cứ chén tài chén xỉu như này đây là trường hợp chén phản này nhưng mà nó sẽ không phản đến chén thứ hai đâu Đấy, anh em thấy không hoặc là những cái thế hột khó ví dụ như 456 này anh em sợ người ta đánh tài chúng ta vẫn có thể lắc xuống Đấy. lắc uh, xuống từ 456 bây giờ xuống 124 này hoặc là những cái thế hột ví dụ như là 112 này chúng ta có thể lắc lên được Đó, 3 4 cái cách lắc cách giữ hột làm sao giữ hột thì chúng ta sẽ lắc thật nhẹ tay thôi nhé khi giữ hột thì chúng ta nên lắc thật là nhẹ đó không nên lắc mạnh đấy Bây giờ xỉu giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem đó hai ba ba một hai hai tiếp tục giữ xỉu một ba sáu thêm chén xỉu nữa hai hai năm tiếp tục giữ thêm cho xỉu nữa nhé hai hai ba xỉu nữa một hai sáu đấy đấy là khi giữ hột chúng ta lắc thật nhẹ thật nhẹ tay đây gọi là uh, giữ hột hoặc là giữ làm sao cho nó hết cái ờ, khả năng của chúng ta thôi cũng không thể bảo là lắc giữ được tầm 10 chén hay 20 chén thì cái đấy thì thật sự là tôi không thể làm được còn bây giờ giữ tài thì cũng thế anh em lắc nhẹ thôi đó Thôi, chính xác ạ đó. có những trường hợp gọi chén phản nhưng mà tỷ lệ phản của nó là không là nhiều ví dụ như phản một chén không phản chén thứ hai đấy tôi vừa nói xong bây giờ tôi sẽ đưa qua tài đúng chưa anh em lắc nhẹ không nên lắc mạnh còn nếu như chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi theo chiều hướng 5 năm chén tài chén xỉu đó, bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu chính xác xỉu đưa qua tài bạo bão ngũ đưa xuống xỉu hai ba ba ba bốn này anh em thấy nào rất là hiệu quả rất là chính xác đó. riêng về cái bộ hột này thứ nhất chống âm chống tiếng anh em hoàn toàn yên tâm khi ờ, mang ra những cái đấu trường lớn bởi vì hột nó không nằm liệt một bên nào cả